Rắc muối lên chanh rồi trà thế này, mụn sạch bong, da trắng mịn mà không cần lăn kim. Không cần nặn đau đớn hay dùng miếng lột, bạn vẫn có thể trị mụn tận gốc nhờ sử dụng chanh theo cách này. Mụn đầu đen thường mọc ở hai bên cánh mũi, cằm và má, do vùng da nhiều bã nhờn, khi gặp bụi bẩn sẽ tạo thành mụn. Tuy không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, nhưng mụn đầu đen lại làm mất vẻ thẩm mỹ, khiến bạn gái cảm thấy tự ti mỗi khi giao tiếp. Để giải quyết triệt đề tình trạng này, bạn hãy tham khảo ngay công thức sau đây, chỉ với một quả chanh, mụn sẽ một đi không trở lại, đồng thời làn da cũng trắng sáng mịn màng chỉ sau vài lần sử dụng. Chuẩn bị nguyên liệu: một quả chanh, muối mịn, nước nóng. Cách làm: cắt đôi quả chanh, lấy nửa quả vắt nước cốt vào ấu nước nóng, thái vỏ chanh thành sợi nhỏ, cho vào rồi đưa lại gần mặt để sông hơi. Hãy lấy khăn trùm kín để sông hơi về bát nước chanh. Cách này sẽ giúp lỗ chân lông giãn nở tối đa, dễ dàng đẩy mụn, đồng thời cải thiện quá trình tuần hoàn máu giúp da hồng hào tươi tắn. Sau khi xông hơi khoảng 5 phút thì bạn nhúng chiếc bàn chải lông mềm vào nước vỏ chanh để chà nhiều lần lên mũi, nơi tập trung nhiều mụn đầu đen. Tiếp đến dùng nửa quả chanh chấm vào chén muối mịn, rồi xoa đều lên mũi khoảng 3 đến 5 phút. Nếu nhà không có muối mịn thì giã nhỏ muối hạt để dùng. Điều trị tan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 Chú ý, ngoài cách trên, bạn có thể sử dụng trộn đều muối và nước cốt chanh, thêm một chút nước lọc để tạo thành hỗn hợp lỏng. Lấy bông tẩy trang nhúng vào hỗn hợp, thoa đều lên vùng da có mụn đầu đen. Sau khi thoa vài lớp thì đắp miếng bông lên vùng da đó trong 5 đến 10 phút, sau đó rửa sạch với nước mát để kết thúc. Bạn vừa xem xong video, rắc muối lên chanh rồi trà thế này, mụn sạch bông da trắng mịn mà không cần lăn kim. tôi đã tắm trắng thành công với lá tế tô trong 2 tuần. Sử dụng lá tế tô để tắm trắng là cách làm trong dân gian được rất nhiều chị em thử nghiệm và thành công. Trong đông y, tế tô được coi là vị thuốc có tính ấm giúp trừ phong hàn, trị cảm cúm. Ngoài ra lá này còn có tác dụng tẩy tế bào chết, tăng độ ẩm cho da, chống lão hóa. Vì vậy, lá tế tô được sử dụng như một loại mỹ phẩm thiên nhiên hiệu quả và an toàn. Tắm trắng bằng lá tế tô Cách làm Hòa cả cành và lá tía tô tươi hoặc khô đều được vào nước sôi. Để yên trong khoảng 15 phút cho dưỡng chất hòa tan. Cho thêm nước lạnh vào. Cho vừa tắm. Thực hiện cách làm trắng da này 2 đến 3 lần một tuần. Đây là cách làm trắng da toàn thân mà phụ nữ Nhật Bản rất ưa chuộng. Chỉ sau một thời gian ngắn, bạn sẽ thấy làn da mình thay đổi rõ rệt, da sẽ trắng và mịn màng hơn rất nhiều. Vừa chăm sóc da bằng tía tô, bạn cùng giữ gìn làn da của mình trước ánh nắng mặt trời đấy. Lưu ý khi tắm trắng bằng lá tế tô, tẩy tế bào chết trước khi tắm. Nếu trong nhà không có sẵn kem tẩy tế bào chết, bạn có thể sử dụng muối hoặc đường mịn thoa đều lên da ẩm để khiến da thanh khiết mịn màng. Hoặc bạn có thể trộn thêm vài giọt mật ong hay dầu ô liu để làn da mềm mượt và không bị khô sau khi tẩy tế bào chết. Thử lá tía tô trước khi tắm Để tránh kích ứng, dị ứng, nên thử nước lá tía tô vào mặt trong cánh tay trong vòng 15 phút trước khi tắm. Khoảng cách giữa các lần tắm Khi tắm trắng bằng lá tía tô, bạn không nên tắm quá từ 2 đến 3 lần một tuần. Không để nước tía tô đã đun qua đêm. Sau khi dùng nước lá tía tô tắm xong nếu còn thừa, chị em tuyệt đối không được dùng lại vì các loại lá trong tự nhiên để qua đêm sẽ rất bị hư hỏng gây ra vi khuẩn. Bạn vừa xem xong video, tôi đã tắm trắng thành công với lá tía tô trong 2 tuần. Ăn 1 đến 2 viên này, da trắng sạch mụn lại còn giảm 5kg chỉ trong một tuần. Viên nghệ mật ong được coi là thần dược nếu giữ sắc đẹp còn hơn cả thuốc tiên khiến chị em chết mê chết mệt. Nếu như tinh bột nghệ chứa curumin giúp chống oxy hóa, ngăn ngừa tàn nhang, vết sạm đen và hỗ trợ tiêu hóa, thì mật ong lại chứa thành phần chất dinh dưỡng có lợi nhằm tăng sức đề kháng, chống lão hóa từ bên trong. Kết hợp hai nguyên liệu này sẽ mang đến một loại thần dược làm đẹp tự nhiên, giúp hội con gái cải thiện làn da trắng sáng cùng vóc dáng săn chắc. Chuẩn bị nguyên liệu 500g tinh bột nghệ vàng nguyên chất 250g mật ong nguyên chất 50ml dầu dừa Nếu nhà không có, không cần Một lọ thủy tinh có nắp kín Tùy theo số lượng viên nghệ bạn dùng thì tăng giảm liều lượng bột nghệ và mật ong, tuy nhiên vẫn đảm bảo tỷ lệ 2, 1. Cách làm Cho bột nghệ và mật ong vào một chiếc âu inox, thêm chút dầu dừa vào hỗn hợp để giảm tỷ lệ mật ong cho đỡ nóng. Dùng thìa để trộn đều các nguyên liệu rồi cho vào chiếc cối, dùng chay giã nhẹ để có được hỗn hợp dẻo mịn. Đeo găng tay và vào hỗn hợp bột nghệ và mật ong thành các viên nhỏ khoảng một đốt ngón tay, cố gắng viên đều để lưu lượng sử dụng mỗi ngày tương đương nhau nhé. Cho các viên tinh bột nghệ vào một khay inox rồi cho vào lò vi sóng để sấy khô trong 5 phút. Bỏ các viên nghệ mật ong vào lọ thủy tinh, đậy kín nắp và bảo quản ở nơi khô ráo. Sử dụng Đối với những người có nhu cầu giảm cân thì ăn 1 đến 2 viên trước khi ăn, còn để tăng cân thì ăn cơm rồi uống. Trẻ nhỏ khoảng 5 tuổi trở lên thì lấy một viên tinh bột nghệ pha với sữa đặc rồi uống mỗi sáng. Cách này sẽ giúp bé tăng cân nhanh chóng không lo suy dinh dưỡng. Trong trường hợp bạn gái bị mụn thì nghiền nhỏ một viên tinh bột nghệ rồi trộn đều với một thìa sữa chua rồi thoa đều khắp mặt để làm mặt nạ. Sau 15 phút thì rửa lại bằng nước mát. Bạn vừa xem xong video, ăn 1 đến 2 viên này, da trắng sạch mụn lại còn giảm 5 kg chỉ trong một tuần. Tắm trắng da siêu tốc an toàn với lá tế tô. Với lượng tinh dầu Perilla Aldehyde và limonene cao, chứa nhiều vitamin C, hóa chất oxy hóa cao, lá tế tô có tác dụng tốt trong việc tắm trắng da, giúp da càng mịn. Trong đông y, tía tô được coi là vị thuốc có tính ấm, giúp trừ phong hàn, trị cảm cúm Ngoài ra lá này còn có tác dụng tẩy tế bào chết, tăng độ ẩm cho da, chống lão hóa. Vì vậy lá tế tô được sử dụng như một loại mỹ phẩm thiên nhiên hiệu quả và an toàn. Làm trắng da Cách 1. Uống lá tế tô Cách làm Lá tế tô rửa sạch, phơi khô và pha như pha trà, uống hàng ngày. Hiệu quả làm trắng da, tăng độ ẩm cho da, chống lão hóa, làm mềm những vết chai dần trên da. Lưu ý, nên uống từ từ từng ngụm một khi uống từ từ các dưỡng chất trong lá tía tô ngấm dần và làm cho da khỏe, trắng dần. Cách 2. Tăm trắng bằng lá nước tía tô. Cách làm: dùng cành và lá tía tô tươi thái nhỏ, rửa sạch hoặc cành, lá tía tô khô ngâm vào nước sôi trong khoảng 15 phút, hòa cùng với nước lạnh đến độ ấm vừa đủ tắm khoảng 4 lần một tuần. Hiệu quả: cải thiện làn da, làm trắng da. Các công dụng khác của lá tía tô: trị mụn trứng cá. Cách làm: Dùng 1 đến 2 nắm lá tế tô tươi rửa sạch, sau đó giã nát hoặc xay nhuyễn, cho thêm chút nước, chắt lấy nước ép lá tế tô. Dùng bông sạch, thấm nước cốt lá tế tô rồi thoa lên các nốt mụn, sau khoảng 30 phút rửa sạch mặt bằng nước ấm. Trị mụn thịt Cách làm Dùng lá tía tô tươi, rửa sạch, giã nhuyễn và đắp trực tiếp lên các nốt mụn thịt Hiệu quả Loại bỏ tế bào chết, ngăn ngừa sự hình thành và loại bỏ các vết mụn thịt Bạn vừa xem xong video